anh xin mời cháu ơi anh rửa xe như vậy không có ai đăng ký và like cho anh đâu có chứ có chứ sẽ có người like và đăng ký ơi xin chào các bạn chúc các bạn một ngày vui vẻ mạnh khỏe sau những ngày mưa <laughs> ôi ôi tôi lấy tôi tôi lấy tôi đi đồng nè các bạn đó đi đồng là phải vậy chứ dơ như vậy à. đó rửa cho các bạn coi nó mới đã chứ mà không có dơ xe nó không có dơ mấy bạn không có chịu Đó. Ờ. xe nó không có dơ mấy bạn không có chịu Đấy. ghê không trời ơi dính cục đất à đó quá trời luôn ồ ghê không ghê không đó bạn thấy không trời ơi còn trong nhà dính cái gì trời chết mẹ dính cái gì trong đó kìa rồi dính cũng chỉ luôn ghê rồi trời <laughs> chúng nó lấy ra ồ quả thế rồi bạn ơi Đấy. 2543 mà không thấy chữ 2543 luôn ôi ôi rồi bắt đầu mình rửa nha Ôi, mưa vẫn rửa mưa vẫn rửa rửa để chạy cho dơ rửa tiếp ấy à trời ơi như gặp cái tình huống này mà như ngày xưa đó nha thời mà còn rửa xà bông rửa chén á với sumo á thôi chịu không nổi luôn á bạn ôi ôi à, khi mình rửa đó mình rửa thường thường là mình rửa bằng à, dòi cao áp nhưng mà mình rửa cái tia nó phải phun phun ra phun ra chứ đừng có để một tia nha một tia là là mệt á có nhiều người, người ta mua cái loại một bét nè sau này á tôi à, coi trên mạng nhiều tìm hiểu mình mua cái loại nào mà phun ra được á thì nó hay hơn nha các bạn chứ mấy bạn xịt vô dàn áo nè đó dàn áo này dàn áo mới sơn nè mấy bạn đưa vô một phát nó chóc lên lúc đó đền cho người ta <laughs> nếu mà xe của mình thì mình không có đền mà mình buồn mình đi sơn lại còn mà xe của người ta đấy đẩy một phát một nó chóc lên một phát đi rồi thấy cảnh ha sách tiền mà đền rồi bắt đầu rửa xe chính xịn như vậy cho mấy anh 50 ngàn mấy anh thợ rửa xe đó 50 ngàn mấy anh rửa không <laughs> thôi mình về rắc xe về nhà tự mình rửa đi hoặc là mướn máy người ta mướn cái máy người ta bỏ ra 50 ngàn mướn cái máy người ta rồi mình tự xịt chứ đừng bắt người ta xịt nghe ba anh cực lắm làm cực lắm anh ơi đơn giản đâu nó ra hết trơn luôn đấy mình đi xe gì mình đi về á là mình phải là tự rửa tự bản thân mình làm đấy. các bạn thấy mình rửa cái chất ecomica với cái chai sonat của đức không thấy ổn không xịt một phát rồi nó văng hết trơn đó, xịt một phát rồi nó văng hết nè bạn thấy sình không sình mà cỡ này nè đó sình với cát đó, mấy bạn chỉ cần để qua đêm thôi để qua đêm một ngày hai ngày thôi đó bạn chỉ cần để qua đêm thôi là ngày mơ chiếc xe của bạn nó bảo đảm nó xét chân bạn thấy cái, mấy cái chất mà mà mình mua mình bỏ tiền ra đó mình bỏ tiền ra mình mua những cái chất như vậy đó rồi thấy có đáng đồng tiền mất gạo không anh riêng tôi á thì tôi thấy rất là đáng đáng từng một xu luôn từng một đồng một, một xu đó, mình bỏ ra từng một đồng một xu rất là đáng xịt một phát rồi nó văng ra hết mình bỏ tiền ra từng bán từng đồng từng xu luôn rồi bắt đầu mình xịt cái chất ecomica lên đó, xịt cái chất ecomica lên với à, rửa à, với à, uh, xô của đức lên là bảo đảm bạn xe bạn như mới luôn xe này mới dọn hả các bạn mới dọn các bạn ờ, fan của stream các bạn vô các bạn xem các bạn ủng hộ cho mình một like một đăng ký các bạn để mình có động lực mình làm tiếp về fan của thằng này nữa fan của Rim fan của Rim dùng để chạy vòng vòng còn fan của Rim này là dùng để chạy xuống ruộng <laughs> rồi tiếp tục anh xin mời cháu ơi anh rửa xe như vậy không có ai đăng ký và like cho anh đâu có chứ có chứ sẽ có người like và đăng ký One, two, one, two, one, two, one, two. you Đấy, mình chơi là chơi tới cỡ này nó xịt bọt tiết Đấy. mua cái bình xịt bọt tiết 700 ngàn về xài không được không, không mua cái máy triệu mấy hai ba triệu cuối cùng trái xịt bọt tiết trăm rưỡi hai trăm ngàn xài bao đẹp bao phê luôn Ôi, bao phê luôn đó bao đẹp bao phê luôn Đấy, rim đi ruộng Đấy Đã thiệt Rồi tiếp tục Next level. này là cái bô 2543 Đấy. cho các bạn nghe thử nó hiện tại là đang móc ống tiêu ra rồi 35 40 mai nhiều lắm các bạn Đấy. mình không biết về 2543 nhưng mà mình chỉ biết là thợ tháo ống tiêu ra còn các bạn muốn biết nữa các bạn lên trên mạng là tìm chị Google chị sẽ tìm tìm cho bạn là cây vô 2543 mà tại sao tháo ống tiêu ra nghe tiếng khác gắn ống tiêu vô nghe tiếng khác các bạn lên trên đó tìm rồi thôi nha vậy thôi đơn giản rồi chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp